hai chào các anh chị, à, các nhà đầu tư thân mến ha. Tại à, Kim đang đứng tại một lô đất à, thuộc xã An Lập. Thì lô đất này á, là à, cách trường học à, xã An Lập á, là 800 m và cách quỹ ban dân xã An Lập á, là một cây rưỡi số và chợ là hai cây số. Thì nói chung trong bán kính khoảng hai cây số là đầy đủ tiện ích. Thì diện tích của lô đất này là 10 nhân cho 40 trăm thu cư và có sổ cầm tay riêng là lô đất thì nó nằm trên mặt đường đá đỏ chuẩn bị lên nhựa nha ở sau lưng em đây và lô đất này thì à, nó đã có um, chủ trương lên nhựa cái đường này rồi um, trên đất là cao su non cao su non luôn cao su này à, mới cạo khoảng chừng uh, một năm mà thì nói chung là lô đất này rất là bằng phẳng đẹp bây giờ em quay lại camera để cho anh chị xem kỹ hơn ha ở đây anh chị thấy từ cái cua ngang bò đi vòng ra tới ngoài kia là khoảng trăm mét là mình đụng cái cái ngã ba thì ra tới trường học khoảng 800m và ủy ban nhân xã khoảng cây rưỡi số ha ở đây là đường đá thông nha anh chị ở đây anh chị thấy à, đường đá này nếu qua bên kia anh chị thấy nhìn kỹ thì sẽ thấy cái à, nhà trắng trắng bên đó là động con đường nhựa ha và điện với lại à, đồ nó đã kéo hết vô đây rồi và lô đất của mình là bắt đầu từ cái cột này nè dài xuống tới dưới kia là 40 mét và qua tới bên cây cột bên đây là 10 mét và kéo dài xuống tới kia thì trên đất mình là cu su non cu su này cũng cạo à, được năm rồi thì hiện trạng đất thì anh chị cũng thấy rồi đó à, rất là bằng phẳng ha cu su mà mát mẻ ở đây thì có nhà dân ở đầy đủ ha đó đường này là đường đá thông chuẩn bị lên nhựa theo tiêu chí của nông thôn mới á còn ở đây mình đã có điện kéo vô tới nơi xài rồi nè đó đầy đủ tiện ích cho mình luôn thì lô đất này giá rất là mềm tại vì cái khu an lập ở đây á, là hiện tại á, là à, đất rất là sốt do cái khu công nghiệp nó à, nó về đây á mình mua mình đầu tư hoặc mình ở thì cũng rất dễ bán dễ ra ở thì an rất an ninh trật tự ha à, anh chị quan tâm đến lô đất này thì hãy để lại số điện thoại hoặc là kết bạn zalo với em theo à, số điện thoại mà em để trong phần mô tả của video này á em sẽ gửi sổ cũng như là gửi thông tin lô đất này cho anh chị ha từ vị trí em đứng đây em quay cái ờ, lô đất này á, ra quỹ ban dân xã rồi à, ngân hàng các phòng giao dịch các tiện ích thì khoảng 2 km thôi à, và đi vòng qua bên đây thì chưa tới 2 km nữa rồi lô đất này rất là tiềm năng ha anh chị quan tâm thì hãy để lại số điện thoại giúp em nhé